Xin chào mừng các bạn đã trở lại với Việt t 8 Tiếp nối trong series phóng sự tư vấn bán hàng người thật về thật của Việt t 8 Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là anh Nam Một khách hàng cực kỳ thân thiện và vui tính Anh đến chọn máy, chốt máy và ra về nhanh như một cơn gió Chẳng qua là hôm qua anh Nam mới đến cửa hàng mình Và cần tìm mua một chiếc MacBook mỏng gọn, nhẹ nhàng Để thuận tiện cho việc mang đi lại của anh Sau một hồi nói chuyện và được sự tư vấn nhiệt tình của các bạn chuyên viên bán hàng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 cũng là sự khẳng định uy tín của VT88, đơn vị số 1 về dịch vụ bảo hành và hậu mãi. Sau đây mình xin phép được giới thiệu qua một chút về chiếc MacBook Air MJV M2. Với thiết kế sang trọng được làm từ vỏ nhôm nguyên khối, chỉ với khối lượng 1,08 kg, giúp máy trở lên thật sang trọng và đầy tinh tế. Kích thước của máy cũng vô cùng ấn tượng, chiều dài là 11,8 inch, chiều rộng là 7,56 inch chiều dày chỗ mỏng nhất là 0,11 và chỗ dày nhất là 0,68 inch nhờ vào đó máy có kích thước nhỏ gọn và nhỏ hơn phiên bản 13 inch khá nhiều bên cạnh đó vỏ ngoài được làm bằng vỏ nhôm nguyên khối nên đảm bảo được tính thẩm mỹ và sự bền bỉ trong quá trình sử dụng máy được trang bị đầy đủ các cổng kết nối cơ bản như hai cổng USB 3.0 một cổng Thunderbolt và một jack cắm headphone Máy đã trang bị cổng Thunderbolt 2.0 nên việc giao tiếp với các thiết bị bên ngoài trở nên nhanh hơn Mgvm 2 được trang bị bộ vi xử lý 2 lõi thế hệ thứ tư, chip Intel Core i5, RAM dung lượng 4GB và được tích hợp đồ họa Intel HD Graphics 6000. Với cấu hình này, MacBook Air mgvm 2 mang lại hiệu năng hoạt động cao, đáp ứng mọi nhu cầu về công việc văn phòng hay giải trí đều thực hiện một cách trơn tru mượt mà. Thời lượng pin của máy Ở thời điểm hiện tại thì mgvm 2 chỉ có bản new và bạn có thể sử dụng trong khoảng 4 đến 5 tiếng liên tục mà không cần sạc à, ờ, mình xin nói qua một chút là MCVM2 là máy ờ, MacBook Air 11 inch đời 2015 cho nên thời điểm hiện tại chỉ có bản Line New anh em chú ý nhé à, ờ, tóm lại chiếc MacBook Air MCVM2 rất phù hợp với các bạn làm công việc văn phòng giải trí và ưa thích sự gọn nhẹ cuối cùng mình xin cảm ơn bạn các bạn đã theo dõi video này nếu các bạn thấy video hữu ích